rồi hôm nay tôi sẽ không bán mỹ phẩm nữa mà không làm spa nữa và hôm nay tôi sẽ chia sẻ đây chị em là tôi kiếm tiền từ đâu và nguồn lần từ đâu và hôm nay tôi đi làm sale xe đúng không ạ wow trước mặt tôi đây là xe gì anh chị em wow xe này có tiền không buồn anh chị em ạ hôm nay về 15 à, à, thành nam ở cái beauty và à, ông bác tôi có một bộ sưu tập xe wow tuyệt vời không chị em ui tôi lái con xe này lên thì đúng là nay làm sao xe được không ạ Ui, lái con xe này đi đúng là tuyệt vời À, ngày hôm nay mic bán con này bao nhiêu tiền là anh chị em đấu giá rồi ạ Nếu như mọi người có nhu cầu thì hãy liên lạc với uh, Big Lê hoặc là có thể anh chị em search à, Kyla Beauty ở 15 Thành Nam được không ạ? Thì à, sẽ có cái dòng những cái xe này có 8 con ạ, hiện tại đang có 8 con nhá. Anh chị em test xe thử xe thì đến à, 15 Thành Nam à, có thể là phải search Facebook là Đoàn Thảo ạ Hoặc là Kyra Beauty Star Ở 15 Thành Nam nhá Số điện thoại có thể à, biết khi kết nối chị anh chị em Làm gì nhỉ Người ta gọi là cái gì nhỉ cò à? <laughs> không phải cò mà là gì nhỉ người người người kết nối người kết nối chị em ạ người kết nối tôi sẽ kết nối với anh chị em với cái chủ nhân của còn à, ở trong à, trong kia là còn những năm con nữa năm con nữa và tất cả những hàng này là có những con là hàng nhập khẩu 100% anh chị em nhá tất cả là đời cổ hết ạ <laughs> tôi đây